Hello, xin chào mọi người Hôm nay gia đình mình sẽ đi à, chợ Sa đúng không? An Sa Market Lạnh không con? Ôi trời, chiều con gấu Ôm mà Ôm mà Ờ, <laughs> ôm mà Mà, mà Ôm mà ừ. Dễ thương kìa ừ. Ừ. 야 오빠 파킹 잘했어 이번에 음 잘했어 야, 점점 잘하는데? 음, 잘하시네 아. 랄랄랄랄라 우리 우리 똥꼬 우리 똥꼬 우리 똥꼬 음. 야 여기 밑에 잘 봐도 많이 나왔네. 그래? 음, 우리 일단 여기 먹어볼래? 아, 그냥 가보자, 가자. 음. <laughs> Thôi cứ có chiếc con chim tô ở bên này có giá là 3.500 won Ồ, chim tô 어? 만약에 뭐 차나 저 쿠킹 그냥 boiling 아, 소이 소스랑 같이 먹으면 돼. 야 잠깐만. 너 지금 며칠 안 지냈거든? 야 이쪽 했거든. 그러네 Chai nước mắm cái mọi người ơi bạn nào có biết ờ, ở Hàn Quốc bạn nào có biết chỗ nào bán không <laughs> 알았어. 오빠 뭐 먹고 싶어? 나 그냥 그냥 리... 호보 하? 호보 호 아, 써봐. 응 아, 그래. 아빠 앉아. 내가 씻을게. 알았어 Cho gọi máu ạ. Ăn gì em? Cho một ờ, phở bò. Cơm rang đi. Cơm rang dưa bò. Bún chả ở đây là bún chả kiểu... ờ, Bún thịt nướng á. À bún thịt nướng á hả? À, chứ không phải là bún chả chấm ờ, mắm. 아 밑동도 있네 비싸 Không, không có chả, chỉ có thịt thôi. À dạ dạ dạ. Em ở Quảng Nam à? Hay là Đà Nẵng? Dạ, Đà Nẵng. Đà Nẵng. 말만 들어도 <laughs> 알아? 아, 알지 오빠 느낌가 나 어떻게 살아가 알았어. no. 내 차가 그냥 항상 반짝반짝 거려 <laughs> 왜 웃어 어쩐지 좀 이상하더라 <laughs> 다시 또. 알았어 가자 뭔가 귀엽다 Chào mừng các bạn đến với trung tâm mua sắm nội thất IKEA. Đây là một nhãn hàng nội thất của Thụy Điển nha. Và khi mà mình vào đây á, thì các bạn có thể tìm mua đủ mọi thứ trên đời mà ngôi nhà của mình cần. Mình nói theo nghĩa đen nha mọi người, nghĩa là tất cả mọi thứ trên đời liên quan đến trang trí nhà cửa thì mình đều mua được ở đây. Ngoài ra cái điểm mình thích nhất ở đây á, là họ có những cái khu trưng bày đó là những cái sản phẩm đã được mix and match sẵn như một căn phòng hoàn chỉnh kiểu là gợi ý cách decor phòng á đó có rất là nhiều kiểu kiểu phòng như là kiểu cá tính nè kiểu dễ thương nè ta nè phòng có gia đình có em bé nè rồi hay là phòng cho người độc thân hay là thậm chí là có phòng cho các thanh niên nghiện game luôn nha mọi người nói chung là muốn cái kiểu gì á thì ở đây cũng có luôn vô đây kiểu cái gì cũng muốn bợ về hết đó mọi người và đặc biệt là nếu mình muốn mua cái gì thì mình chỉ cần chụp hình cái tác của sản phẩm rồi khi nào xong đó, thì mình đưa cho nhân viên người ta sẽ dựa vào hình ảnh chụp tác rồi người ta lấy đồ cho mình chuyển về tận nhà nếu mình muốn rồi ở đây có rất rất là nhiều đồ luôn mọi người mình đi mà nó thiệt là đi 2 tiếng vẫn chưa thể hết được cái cái cái khu này luôn á nói chung là ai mà thích để coi nhà cửa thì đây thực sự đúng là thiên đường luôn đi cả ngày cũng được 참고 있어서 좀 어렵다. 누가 좀 해라. 오빠 뭐 먹고 싶어? 어. 많이 먹어도 되지. 하지만 맛있겠다. 그치? 그냥 다 먹어. 저 쟁반을 거기다 놔야 돼. 감냠. 아. 음. <laughs> 뭐 아, 그냥 라이브. guapo, ¿no? <laughs>